Về tương dương ấy về cùng anh Ngã bã khe bố ngược dòng hồi nguyên Kinh tế mô hình điểm sáng văng lên thì điện soi bóng cù lon cù lôm Vùng xiềng men tâm đường câu chuyện tình Trên đỉnh phù hoạt nhìn về nơi hướng sông bờ đồng lúa chiếu bông hòa bình ngược xuôi ngã ba sông huyền thoại cửa rào đêm tàn gọi mười bạn về thăm